Cô Nhụy xin chào các con. Hôm nay cô sẽ đọc cho các con nghe một câu chuyện cổ cream rất hay. Câu chuyện được mang tên Ngôi nhà trong rừng. Các con hãy cùng nghe nhé. Có một bác tiều phu nghèo sống với vợ và ba con gái trong túp lều nhỏ ở ven một khu rừng hẻo lánh. Một buổi sớm, Lúc sắp đi làm, bác dặn vợ Trưa nay mình để đứa lớn đem thức ăn vào rừng cho tôi nhé Tôi về sợ làm không hết việc Bác nói thêm Để nó khỏi lạc, tôi sẽ đem theo một túi kê rải dọc lối đi Mặt trời vừa lên tới giữa đỉnh đầu Cô con gái lớn xách một liễn cháo đầy lên đường Nhưng lũ sẻ đồng và sẻ rừng Lũ sơn ca và họa mi lũ sáo sậu và phù dung đã nhặt hết các hạt kê từ lâu rồi. Cô bé không thể nào tìm được dấu hướng đường nữa. Cô cứ đi liều, mãi cho tới khi mặt trời đã lặn và đêm xuống nghe cây cối rì rào trong bóng tối. Lại nghe tiếng cú rút, cô bắt đầu thấy sợ. Chợt cô nhìn thấy phía xa có ánh đèn lấp ló sau hàng cây. Cô nghĩ bụng chắc là ở đó có người mình có thể tới xin ngủ nhờ được. Cô đi về phía ánh đèn, chỉ một lúc sau cô đã tới một ngôi nhà cửa sổ có ánh đèn. Cô gõ cửa, một giọng khàn khàn từ trong nói vọng ra. Cứ vào. Cô bước lên nền nhà tối mò gõ cửa. Cứ vào đi. Lại có tiếng gọi Cô mở cửa thấy một ông già tóc đã hoa râm ngồi bên bàn, đầu đặt trên hai bàn tay, chòm rau bạc rải qua mặt bàn chấm gần đến đất. Lại có ba con vật đang nằm bên lò sưởi, một con gà mái, một con gà trống và một con bò sữa có bộ lông đốm sặc sỡ. Cô bé kể cho ông cụ nghe chuyện mình và xin ngủ nhờ một đêm. Ông cụ quay lại hỏi mấy con vật. Ơi gà mái, ơi gà trống ơi bò lông đốm chúng mày nghĩ sao được mấy con vật đồng thanh trả lời như thế là chúng đã bằng lòng ông cụ bảo ở đây chẳng thiếu một thứ gì còn hãy xuống bếp nấu bữa ăn tối cho chúng ta đi cô bé xuống bếp thấy quả là thức gì cũng thừa thải cô nấu một bữa ăn thật ngon Xong cô quên khuấy mất mấy con vật Cô mang lên dọn trên bàn một bàn đầy Rồi ngồi vào cùng ăn với ông cụ cho đỡ cơn đói lòng Ăn xong cô hỏi Con mệt lắm, giờ chỉ muốn nằm ngủ Giường ở đâu xin cụ chỉ dùm Mấy con vật đồng thanh đáp Cô đã ăn với cụ ấy, cô đã uống với cụ ấy Cô chẳng đoái hoài tới bọn này Giờ ngủ đâu cô tự liệu lấy. Ông cụ bảo cô bé, còn cứ lên gác sẽ thấy một cái phòng có hai giường, còn nhớ vũ giường trái khăn trắng, ta cũng buồn ngủ rồi đây. Cô bé trèo lên, rủ giường trải khăn xong, cô nằm quay ra ngủ không đợi ông già. Một lát sau, ông cụ cũng lên soi đèn thấy cô đã ngủ say rồi, Ông cụ lắc đầu, mở luôn một cái cửa hầm cho cô bé rơi xuống đó. Mãi khuya hôm đó, bác tiểu Phu mới về đến nhà. Bác mắng bác gái đã để bác phải nhịn đói suốt ngày. Bác gái phân trần. Có phải tại tôi đâu, con bé lớn nó đem bữa trưa cho mình. Chắc hẳn nó lạc đâu rồi, mai nó về. Hôm sau, trời chưa sáng, bác tiểu phu đã dậy để đi lại vào rừng. Bác dặn vợ để cô con gái thứ hai mang bữa trưa vào rừng cho bác. Tôi sẽ đem theo một túi đổ. Học đổ nhỉnh hơn học kê, dễ thấy hơn, không sợ con lạc nữa. Đến trưa, cô thứ hai đem bữa đến cho bố. Xong cũng như ngày hôm trước, đổ đã bị chim rừng nhặt sạch rồi. Cô bé đi lanh quanh trong rừng Tối hôm đó cô cũng tới căn nhà có ông cụ già râu bạc. Cô cũng vào xin ăn và xin trọ. Ông cụ quay lại hỏi ba con vật. Ơi gà mái, ơi gà trống, ơi bò lông đớm, chúng mày nghĩ sao? Ba con vật đồng thanh trả lời. Được. Mọi việc sau đó lại xảy ra hệt như đêm hôm trước. Cô bé nấu một bữa rất ngon cũng ngồi ăn uống với ông cụ, xong không đói hoài gì tới ba con vật. Đến lúc cô hỏi chỗ ngủ, ba con vật đồng thanh đáp. Cô đã ăn với cụ ấy, cô đã uống với cụ ấy, cô chẳng đói hoài tới bọn này. Giờ ngủ đâu, cô tự liệu lấy. Sau khi cô đã ngủ rồi, ông cụ lên nhìn cô lắc đầu. Ông cụ cũng cho cô tụt xuống hầm như cô chị. Sáng hôm sau, bác tiểu phu dặn vợ. Bữa nay mình để con bé út nó mang cái ăn vào cho tôi vậy. Còn bé ngoan nết biết vâng lời, nó sẽ đi đến nơi về đến chốn, chẳng giống các chị nó đâu. Hai đứa ấy cứ như mấy con ong dạy suốt ngày bay nhởn nhơ. Bác gái không ưng nên hỏi lại. Thế lại muốn mất nốt cả đứa con gái tôi cưng nhất hay sao? Bác trai đáp mình đừng lo, con bé ấy thông minh và rất khôn, nó sẽ không lạc đâu. Và bữa nay tôi đem đổ Hòa Lan đi kia mà. Giống đổ này to hơn giống đổ thường, mất dấu đường sao được. Nhưng đến lúc cô bé con mang làng ra đi thì dọc đường có bao nhiêu hộp đổ đều đã vào nhiều lũ gáy rừng cả rồi. Cô chẳng còn biết đường đi lối lại ra sao nữa. Cô bé con lo lắm, cô lo bố đói, lo không về thì mẹ sẽ than vãn. Tối đến, thấy ánh đèn cô theo hướng ấy lần tới ngôi nhà nọ. Cô nói rất lễ phép xin ngủ nhờ một đêm. Ông cụ già râu bạc lại quay lại hỏi mấy con vật. Ơi gà mái, ơi gà trống, ơi bò lông đốm, chúng mày nghĩ sao? Được, chúng đồng thanh trả lời. Cô bé bước ngay tới lò sữa chỗ mấy con vật nằm, khẽ vuốt ve bộ lông bóng mượt của hai con gà, rồi lại xoa đầu con bò lông đớm. Sau đó, theo lời ông cụ dặn cô đi nấu ăn. Nấu xong, bưng bát ra bàn đâu đấy. Cô lại hỏi, mình no mà để mấy con vật khôn ngoan kia nhịn liệu có đành không? Ngoài ấy thiếu gì thức ăn, phải cho chúng ăn no cái đã. Cô đi lấy lúa mạch rắc cho hai con gà ăn và đi bê vào cho con bò cá một ôm rơm ngát mùi thơm. Cô triều mến nói với mấy con vật. Chúc các bạn ăn ngon nhé. Nếu khác, tôi sẽ lại đi kiếm nước mát về cho mà uống. Nói đoạn, cô đi xách một thùng nước đầy. Hai con gà nhảy lên mép thùng. Chúng cứ nhúng mỏ xuống nước, rồi lại vươn cổ lên một hồi. Uống như giống chim thường làm còn bò ta làm thẳng một hơi ra trò Cho mấy con vật ăn uống no rồi, cô bé con mới lại ngồi vào bàn ăn nốt những thức ăn ông cụ còn bỏ thừa lại. Một lúc sau, đôi gà bắt đầu rút đầu dưới cánh, bò cũng chớp mắt liên hồi. Cô bé liền hỏi, Giờ ta đi ngủ thôi chứ nhỉ? Phải không gà mái? Phải không gà trống? Phải không bò lông đớm Có đúng thế không? Mấy con vật đồng thanh đáp. Đúng, cô đã ăn với bọn tôi, cô đã uống với bọn tôi, cô đã không quên bọn tôi. Đêm nay chúc cô ngon giấc. Cô bé trèo lên gác, rủ gối, trải khăn đầu đấy chờ cho ông cụ đi nằm. Chòm rau bạc dài chấm chân, rồi cô mới lên giường ngủ. Ngủ được một giấc ngon đến nửa đêm, bỗng thấy nhà cửa tự dưng lay chuyển, cô tỉnh dậy, Cả bốn góc nhà bắt đầu chuyển răng rắc, cánh cửa lớn cứ sập vào rồi lại tự mở ra, đập sầm sầm vào tường. Xà nhà như muốn rơi, gác như muốn đổ. Sau đó, dường như cả cái mái nhà muốn sập. Rồi lại thấy yên tĩnh, cô bé thấy mình chẳng việc gì nên cứ nằm yên và ngủ lại. Sớm ngày hôm sau, cô tỉnh dậy trong ánh nắng tươi sáng. Và lạ chưa, Cô thấy mình đang nằm trong một căn phòng lớn, hoàn cảnh chung quanh vô cùng lộng lẫy, tường bọc toàn bằng lụa màu lá cây, làm nền cho những cụm hoa bằng vàng thật. Giường nằm bằng ngà, chăn bọc nhung đỏ. Cạnh giường có một cái ghế, trên xếp một đôi hài thêu điểm trân châu. Cô cứ ngỡ mình nằm mơ, nhưng kìa đã thấy ba người hầu ăn mặc rất sang. Họ hỏi cô có sai bảo gì không? Cô bảo họ, các bác cứ ra đi, tôi sẽ dậy ngay đây. Cứ để tôi nấu cháo cho ông cụ xong tôi sẽ cho gà, cho bò lông đớm ăn sau. Cô nghĩ bụng chắc ông cụ dậy rồi. Cô ngoảnh sang giường xem sao, nhưng lại không thấy ông cụ mà thấy một người lạ, đẹp, trẻ. Cô đang mãi ngắm thì người ấy đã trở dậy bảo cô. Ta chính là một vị hoàng tử đã bị một con mụ phù thủy hiểm độc phù phép hãm hại. Nó đã biến ta thành một ông già tóc bạc. Đầy ta ở giữa rừng sâu với ba người hầu cũng đã bị nó biến thành một con gà mái, một con gà trống và một con bò sữa. Phép yêu ấy chỉ được giải khi nào có một người con gái tốt bụng tới đây, không những biết thương người mà biết thương cả giống vật. Người con gái đó là nàng, Nửa đêm hôm qua, nàng đã giải thoát cho bọn ta. Ngôi nhà cổ giữa rừng cũng đã trở lại nguyên hình là cung điện của ta ngày trước. Đợi cô dậy rồi, hoàng tử sai ba người hầu đi mời bố mẹ cô đến để làm lễ cưới. Cô hỏi, nhưng hai chị của thiếp giờ ở đâu? Ta đã giam hai cô xuống hầm, mai ta sẽ cho giải vào rừng. Họ sẽ phải hầu hạ một người đốt than ở đó cho tới khi nào họ biết sửa lỗi, biết thương yêu súc vật, không để chúng phải đối khát. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Nếu các con thấy truyện hay thì hãy nhớ bấm like, chia sẻ kênh và đăng ký kênh để có thể tiếp tục nghe những câu chuyện hay khác mà cô nhị đọc cho nghe nhé. Cô xin chúc các con ngủ thật ngon và mơ một giấc mơ thật đẹp.